Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quý Canh Cúc cùng vào bếp với mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món ăn, món Âu rất là ngon Đó là món ức vịt ức lò ăn kèm với sốt phú bụng tử Đó, Rất là ngon nha mọi người nha và thơm nữa Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị nha, mình sẽ có ức vịt các bạn, mình mua khoảng một là ký rưỡi nha Đó, là mình sẽ à, phi lê phần ức ra, bỏ xương ra Đó thì cái này khác cái bài bữa trước ở bịch trước thì mình cuộn thì phi lê mỏng thì cái này mình chỉ cần phi lê tách cái phần xương ra thôi sau đó mình sẽ lấy vịt mình ướp đó, với chút đồ tay và mình sẽ áp chảo đó. rồi thì uh, phi lê thì cũng giống từ từ bài trước thôi đơn giản hơn nữa là mình chỉ cần tách phần xương thôi các bạn giữ được cái phần uh, nặng và phần uh, da đó là càng đẹp thì càng tốt để mình uh, nướng xong mình uh, trang trí lên thì nó sẽ đẹp hơn đó. thì cái món này á à, nó hơi khác món bữa trước mình làm tại vì món bữa trước mình làm nó là món ờ, theo kiểu Việt Nam nên nó sẽ dùng những cái nguyên liệu Việt Nam á, ngò cần tạo đó như là những cái nguyên liệu như xay những cái nguyên liệu mà mùi á, mùi để mình khử cái mùi hôi mùi hôi long của vịt đó ăn sẽ không có cái mùi còn cái này thì nó sẽ nó không có ướt với riêng với những nguyên liệu nhiều nên nó vẫn còn cái mùi mùi là vẫn vẫn còn ít ít cái mùi của con vịt nhưng mà ăn kiểu tây thì nó phải giữ được nguyên cái độ gọi là tươi ngon của nguyên liệu hay như bò phải có mùi bò heo mùi heo gà mùi gà vịt phải mùi vịt đó, chứ nó không thể nào mà gà vịt heo không có mùi gì hết thì nó sẽ không biết là có nguyên liệu của con nào phải không đó nó phải giữ nguyên liệu gì đó những cái mùi thơm gì đó nên mình nếu mà chỉ biết theo kiểu âu á mà các bạn muốn ăn, ăn thêm kiểu mà á mình thì mình có thể ướp uh, nguyên liệu cho nó nhiều tí xíu và mình có thể áp chảo cho nó lâu tí xíu để nó giảm bớt cái mùi đó, ví dụ vậy thì mình uh, tìm cách mình giảm bớt cái mùi nó thôi nhưng mà mùi nó vẫn còn các bạn đó và gia vị nó chỉ có muối tiêu thôi nên bằng nào mà ai cứ ác có thể nêm thêm tí xíu muối tiêu cho nó nhiều nhiều chút cho nó đậm đà chút đó, cho nó phù hợp Âu thì nó cho muối tiêu gì đủ thôi ăn nó ờ, hơi mặn mặn không có phần cần đậm đà lắm đó. mấy món này thì nó uống với rượu vang các bạn đó. nên nó ờ, ăn theo kiểu ờ, tây đó. như miếng này nó áp chảo giòn giòn da này ăn vô nó sực sực á cái da cũng mùi thịt vịt á rất là ngon nếu mà thích món ong thì món này rất là chuẩn luôn các bạn ăn rất ngon nha và vâng. đây là nguyên liệu để thành phẩm đó được hai miếng ức chả bá lửa rồi người ơi bảy tấm lạng đó nha bự lắm rồi mình sẽ ướp với gia vị bột ướp fadica 23 gram nha muối tiêu khoảng 45 gram rồi à, một chút uh, tiêu đỏ ở ờ, uh, xanh nữa một hai gram rồi ướp với thêm rosemary and uh, bạc ly nó chút chút gì đó không mà chứa cái tim có riêng các bạn 2 gram thôi và chút dầu liêu là 20 ml nha các bạn đó rồi mình cho nguyên liệu này vào rồi mình à, đảo đều thôi cho nó thấm thì cái lúc mà ướp này á à, nó cũng ảnh hưởng tới cái mùi vị các bạn nếu bạn nào mà ướp theo kiểu âu thì mình chỉ cần rắc lên thôi rồi mình để co lại cho hương thơm nó tự động nó nó xâm nhập vào cái phần con gà nó sẽ ướp mùi than hoảng thì à, lúc mình chiên mình nướng áp chảo trong nồi vẫn còn cái mùi dịch khá là hơi nhiều còn là bạn nào mà muốn theo kiểu châu Á thì tốt nhất các bạn dùng bao tay nhé mình xoa bóp cho nó nguyên liệu để thẩm thấu vô trong thì nó sẽ giảm bớt mùi hôi lắm nhiều à, mình để ý một miếng một miếng nho nhỏ nha các bạn nếu mà kiểu tay á, nhỏ thì để về xong co à, như có một thành thản thôi còn kiểu Á thì các bạn dùng tay mà xáo bóp cho nó thẩm thấu vô trong đó, thì sẽ giảm bớt mùi ức vị rất nhiều đó. mấy bạn chút xíu thôi những lúc công đoạn này là khá quan trọng để ảnh hưởng tới mùi vị luôn các bạn đó. mình ướp mà mình ướp nhiều thì cái mùi của những các nguyên liệu nó sẽ áp át đi cái mùi hôi còn nếu các bạn mà ướp ít á dễ sơ thì nó sẽ vẫn còn cái mùi hôi đó về nguyên liệu làm sốt hùng tử chúng ta sẽ có 200 ml nước dùng bàn trăm các bạn à, rồi mình sẽ có hành tây là 20 g các bạn cần tay cũng vậy 20 gram cắt nhỏ mà các bạn nha rồi hành bao rô cũng 20 gram hành tím là 50 gram à, 30 40 50 gram là tùy các bạn nha bơ lạc mình sẽ cho khoảng 15 20 gram nha rồi của vùng tử mình sẽ cho 100 gram các bạn nha dâu tay cũng vậy 100 gram nhớ cắt vỏ bỏ mấy hạt trong các bạn rồi mình sẽ có thêm siro các bạn là 25 dâu uh, và ờ, muối tiêu thì khoảng cỡ ba bốn gram cùng với ờ, rượu ờ, vang đỏ các bạn nha đó là 100 ml và tí xíu rượu vang ngọt á vang trắng á, 50 ml các bạn nha thì ở đây các bạn đã có rượu bột tô nữa bỏ vô thì nó thơm nữa ừ, không có thì mình giảm bớt người nữa thôi đầu tiên thì các bạn làm sốt thì các bạn giống như bình thường mình hay làm đó rồi bật chảo nóng và cho bơ vào khi bơ tan chảy mình sẽ cho những nguyên liệu uh, như hành tím cần tây hành bồ đô vào nó để cho nó à, chín và tạo mùi các bạn những nguyên liệu đó tạo mùi lâu được phải cho vào để mình tạm nguội rồi mình cho hành tím vào nha và tiếp tục thì cho hành tây vào Ừ. bên Âu nó dùng bơ và dầu tiêu gì hơn là bên quán mình chỉ dùng dầu nành hoặc là mỡ heo nữa nói rằng không dùng nguyên liệu đó rồi mình cho hành baro các bạn nha rồi khá là thơm thay cái hành thay mình hành lá mình hành nồng mùi hơn làm xấu á làm nếu dùng các bạn nên dùng hành baro sẽ khá là tốt Nhật Bản hành baro khá nhiều mà rồi mình cho cần tây vào luôn các bạn nha nhớ cắt nhỏ các bạn mình nấu cho nó chín rồi tiếp tục mình sẽ cho những miếng còn lại vào nha rồi tiếp tục mình sẽ cho lụ uh, vang vào các bạn nha đó lên đỏ vào một, lít 100 ml 100 ml chứ đó cho tạo mùi thơm nó hoàn quyện với mấy cái loại cũ là thơm người số mẹ rất ngon người cái sốt này sẽ giảm mùi tanh khá là ok luôn đó này cái mùi vị chua chua và mùi đủ thử mùi tanh rất là tốt luôn rồi thì rượu vang đỏ này các bạn có thể thay bằng rượu nho luôn nha rượu nho tạo độ ngọt cũng rất là ok luôn các bạn rượu nho rất là khá là ngon đó rồi mình điêu điêu cho nó chính và tạo mùi hợp hoa quyện vào nhau cái sốt này nếu các bạn có được đệm biệt lan nữa càng tốt đó, mình cho nước dùng nước dùng gà vào trong vào thì nếu có định biệt lan sẽ tăng cái độ đậm đà của nước dùng gà lên giống như cái bài nước dùng uh, bò nâu á, để làm cho cái bát ờ, uh, stack á, nó có bột vô tăng cái mùi đậm đà lên rất là nhiều à, các bạn cứ nấu nha nấu cho nó sạch lại nha mọi người khoảng cỡ 5 10 phút nha cứ để nhậu riêu và chúng ta thời gian đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái xây phần uh, à, shop phú hùng tử nè dâu phú hùng tử với dâu tây già tại hai nguyên liệu này là thường hay chung các bạn để ý không thì phú hùng tử không á nó sẽ chua mà không có bị thơm lắm theo à, dâu nữa hay bị chua và bị thơm của dâu nó cũng gọi là hai bộ, bộ tương hỗ nhau đó. rất là phù hợp nên hai vị này à, hay làm món như món bánh bát tan dùng chung đó các bạn rồi mình xay à, ờ, xay thôi các bạn ờ, có dùng máy xay nha ờ, bình thường hay xay sẽ nhuyễn hơn máy xay đa năng đa năng thì nó sẽ không nhuyễn bằng lắm siro vào để tạo thành cái đỏ đỏ kiểu đỏ đậm á và cái tạo cái cái mùi hương thơm hơn nữa đó. ngọt đậm đà hơn nữa rồi mình sẽ nhuyễn rồi sau đó mình sẽ cho vào cái nồi mà lúc nãy mình nấu các bạn đó, các bạn thấy màu đẹp không ừ, đó đà luôn giờ mình sẽ cho vào đây để tạo cái màu nha à, và tạo mùi nha. à, giữa uh, mix giữa ba nguyên liệu nguyên liệu rau củ nguyên liệu nước dùng gà và nguyên liệu sốt phúc à, ờ, tử dao tây à. mix nhau rất là ngon mọi người ông nó hơi ờ, công phu như này đó nhưng mà các bạn biết làm nó sẽ thấy có sự tương nhầm giống nhau đó. món ờ, sốt của mình nhật cũng vậy nhật thì nó không có nhiều nước dùng thôi bây giờ mình sẽ cho sốt vào là nó sẽ lên màu rất là đẹp và mùi thơm rất là nồng nàn luôn sau đó mình sẽ lọc qua đây à, mình sẽ lại là sẽ ra phần nước sốt rất là ngon người nha chấm với ăn à, ớt vịt cực kỳ là ngon hợp luôn á nó sẽ giảm cái vị chua chua giảm cái vị hôi của vịt này. tăng cái độ là đậm đà mình ăn vô chấm ăn rất là ngon rồi mình cứ nấu tiếp cho nó đặt lại sạch lại là ok mọi người nó nấu lửa từ từ, từ bữa nhỏ cho không hợp tan hết nguyên liệu đó, nó sẽ à, làm sốt mình thơm và ngon hơn nó các bạn thấy chưa nó sau 5 10 phút thì nó đã sệt lại bây giờ mình tăng chút đậm đà với một chút muối tiêu đó. rồi đà của à, sốt lên đó. sốt thường của nó thì nó không có nên nhiều các bạn các bạn à, gia giảm muối tiêu để mình lại theo kiểu chỗ áo mình đó cho nó phù hợp rồi bây giờ mình chuẩn bị lọc qua rây nha các bạn ơi rồi chuẩn bị sẵn đây à, đưa vào lọc vào thôi nha mọi người à, sau đó mình lấy nước này mình nấu thêm lần nữa cho nó sệt lại là ok à, không dùng bơi mọi người nha tại vì cái này vừa chua bơi với béo sẽ không hợp lắm đó các bạn thấy không mình sau khi mình đổ hỗn hợp sốt mình đã lọc mình đã nấu lọc sạch lại phải không đó sạch lại đó các bạn à, chấm với cà hồi ngon quá bộ chép luôn đó nha rồi bây giờ ướp bịch sau 15 phút ướp xong bây giờ đã rất là thấm như vậy mọi người nha bây giờ mình sẽ cho vào mình áp chảo mọi người áp chảo nó vừa được ngọt bên trong á đó. đó, mình tăng độ giòn của thịt nữa đó cho vào chảo nóng nha mình áp chảo cho nó giòn dần tan miếng da và giữ được độ ngọt bên trong sau đó mình sẽ đút lò nha mọi người ơi đó, mình được cái lý cơ bản của những cái món âu là đút cái đút lò áp chảo trước các bạn đó, rất là hay rồi áp chảo cho nó giòn bề mặt giống như cái bài trước mình làm cũng không được mấy không mình cũng áp chảo mà cho nó giòn nó cho giúp khi nước lò thì cũng giống vậy mình áp chảo cho nó vàng giòn nó da mình sẽ đúc lò nó nha nó ngon luôn mọi người rồi đó, thấy không sau 15 phút thì đó là ờ, phần ờ, đã được áp chảo chín sơm ngoài nó cái màu rất là đẹp luôn lúc lò là sẽ chín bên trong cũng ok mọi người nha dịch thì phải chín thôi dịch với gà heo chín thôi chứ không có được tá tá như bò được các bạn đẹp chưa nè đó. giờ mình sẽ đút lò lên cho nó chín luôn nha mọi người nha Dạ, mình cho vào nước lò là chuẩn bị thưởng thức đó. và ở nhiệt độ khoảng 200 độ C các bạn đó. mình đúng khoảng cỡ 15 20 phút là mình xem nhé kiểm tra nha bề mặt có chín chưa đó. À, mình lấy ra mình thưởng thức thôi sẽ có nguyên liệu ăn kèm như món âu hay có các bạn à, ờ, nó là tinh bột là mình sẽ có bánh bắp nha các bạn là mình sẽ có hai cái bát mỹ nha và một chút à, thêm và parsley để tạo mùi và chút muối tiêu đó, 20 gram cùng 20 gram bột mì đó, một trứng gà và một, một ít cái bột nhiều đậu khấu nước mát các bạn đó, để mình làm bánh rồi mình sẽ hấp nha bạn đó hay mà hấp uh, ờ, cấp thủy hay là hấp mi ba cũng được thì ba các bạn để khoảng co là để khoảng cỡ 50 phút rồi nó chín là ok thôi à, không có thể cũng được nha các bạn à, chín là được đừng có hết bằng ờ, nước thì sẽ mất độ ngọt của ờ, trái bắp sẽ vẫn giữ nguyên độ ngọt các bạn mình sẽ cắt nhỏ ra mình trộn đều à, mình áp chảo mình là bánh bắp nha các bạn đó. sau khi cắt xong thì mình sẽ cho vào máy xay các bạn nha xay cho nó ờ, nó không có nhiễm lắm mà hơi là tơi tơi ra à, tại vì giữa miếng hạt này trộn nó xong tạo cái chín mà khi mình xay đó thì nó sẽ bể cái cấu trúc nó sẽ tạo dính hơn à, ờ, rồi cái hạt nó phá một chút bên trong nó sẽ có nước tạo cái dính xong rồi dính bột mì mình trộn chung á dính gà nữa đó thì lúc mình chiên sẽ ngon mình sẽ có mùi béo nữa rồi giờ mình cho mình xây như các bạn rồi sau khi xây xong mình sẽ cho nguyên liệu lại vào nha như là muối tiêu nè rồi à, bột mì nè rồi trứng gà các bạn nha các bạn trứng gà thì nên đập và cho vào một chén rồi khuấy đều để cho như vậy các bạn nha để cho nó đánh tan cái hỗn hợp đường trắng đỏ đi á tạo cái dính à, tốt hơn thì à, ở đây mình sẽ sử dụng đồng lòng à, đỏ thôi các bạn nha làm đỏ thì nó sẽ tạo độ béo hơn còn bạn nào muốn làm trắng cũng được à, nhưng mà làm trắng thì nó không không béo bằng lòng đỏ nên như mà bánh lăng á, thì lòng đỏ không á, sẽ tạo độ béo ăn à, rất là ngon à, thêm thì với uh, bastille các bạn sẽ nhỏ à, bỏ vài lá tạo mùi các bạn nhé thơm sau đó mình chỉ trộn trộn đều trộn đều đó là mình đã chảo cho chính là ok khuôn mình cho bánh già mình chiên nó ra như cái hình dạng ờ, tròn luôn hay hình, hình sao hình như các bạn để khuôn vào hai các bạn giống như cái bài buổi trước mình làm bánh mì á mình cứ ép thẳng ờ, hình tròn á sau đó mình lấy khuôn mình ịnh mình lấy ra cũng được hai cách cách nào cũng được các bạn nha các bạn chọn thôi nhớ ờ, chính mặt dưới thì lật lại các bạn nha bánh đã xong các bạn thấy đẹp chưa nhìn ương nhiên bây giờ mình sẽ quay lại mình lấy cái phần ứng à, dịch để mình cắt mình gì con nha mọi người nha à, bây giờ mình sẽ mang một ứng dịch sau khi mình nướng lên nha chính nào đẹp chưa à, bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn xem miếng nha mình sẽ đi coi luôn mọi người nha rồi mọi người chuẩn bị thích món ăn ức vịt súp hùng tử cùng với bánh bắp nhiên mọi người nhé rất là ngon và thơm nhiên rồi món ăn đã lên đĩa đây tinh tinh tinh ngon quá đi nè mọi người ơi với phần ức vịt bên ngoài là lớp da giòn rất là giòn cùng lớp thịt thơm ờ, đã à, mình được mình khử mùi khá là tốt đó nha và đậm đà nữa nha rất là ngon luôn nên kèm với bánh bắp nó ờ, giòn giòn luôn sực sực nữa và chấm cùng nước sốt chua chua nó ờ, ăn kèm một chút dâu và phú tử nữa thì quá tuyệt vời mọi người ơi đó, các bạn thấy không đó với bông vịt mình đã chế biến được hai phong cách Á và Âu nếu bên Á thì nước vịt thịt vịt đậm đà thì bên Âu thịt vịt vẫn giữ được nguyên liệu rất tốt sức khỏe ăn kèm nước sốt rất là chua chua đó, cũng mùi tanh rất tuyệt vời luôn và đừng quên là mình sẽ có thêm bánh bắp các bạn thấy không bánh bắp ăn rất là sực sực đúng bạn đó thơm mùi bánh bắp lắm ăn rất ngon luôn đó. chứ kể còn có những nguyên liệu trái cây nữa các bạn thấy không đó. kiểu như là ba trong một các bạn đó ăn rất là ngon nha rồi cả nhà xem có chỗ nào thắc mắc chỗ nào khó khăn thì cứ liên hệ mình nha mình rất vui được sẵn sàng sẵn lòng trả lời giải đáp thắc mắc của à, cả nhà nha đó nhìn công phu chứ các bạn làm từng bước từng bước là sẽ thành công thôi đó rồi chúc cả nhà ngon miệng nha nhé có gì vui những những hình ảnh mà các bạn thực hành được á, thì nhớ gửi cho viên cố xem nha à, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha nhớ đừng quên những like đăng ký share và comment để mình có thêm nhiều động lực để xuất bản nhiều món ăn mới cho cả nhà cùng thưởng thức và thực hành nhé hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye